Singum Kune Thưởng thức và cảm nhận tức thì Cảm giác thông mũi, mát họng Thật sảng khoái Singum Kune Thông mũi, mát họng, sảng khoái, dài lâu